What's up mấy bạn Thì chào mừng mấy bạn đã quay lại với vlog của Trung Thì uh, hy vọng mấy bạn thích cái vlog ngày tay của cái giao án Shredded với Jeremy hồi hôm bữa Trung up lên á. uh, Thì mục đích của cái video ngày hôm nay là Trung sẽ làm cái video như mọi lần là Trung sẽ unboxing cái hộp của my protein hàng tháng gửi cho Trung á. Thì đây Thì đó là, là cái hộp của tháng 12 uh, thì hồi tháng trước là Trung không có làm được cái uh, clip unboxing á bởi vì là do hình như là MyProtein gửi về và Trung bị vướng hải quan gì đó không biết là hình như là cái công ty đó nó giữ lại và nó gửi ngược về bên anh thành ra là Trung không có nhận được thì bây giờ Trung nhận bù của cái thùng hàng này tháng này thì tháng sau cũng đang trên đường về Việt Nam thì hy vọng là Trung sẽ nhận cái thùng hàng nó sớm Trung sẽ làm tiếp một cái clip unboxing cho các bạn xem thì bây giờ Trung sẽ mở cái hộp này ra cho các bạn xem bên trong của cái này ở ờ, tháng này có cái gì hả thì bây giờ là chung sẽ unbox cái hộp này ra à, để xem trong ngày tháng này có những gì ha thì đây là cái hóa đơn của ờ, tháng này mà bây giờ chung sẽ không nói mấy bạn xem nhưng mà chung sẽ uh, để đó và lát nữa chung sẽ mở ra ok thì uh, mấy bạn có thể thấy thì đây là cái uh, hãng trackback thì có nghĩa là khi mấy bạn order cái hộp này về á uh, thì mấy bạn sẽ có một cái mã rồi mấy bạn lên cái trang trackback sau mấy bạn bấm cái mã vào thì cái mã đó thường là có chữ là HUT thì cái mã đó khi mà bạn bán ở đây á, thì bạn sẽ biết được cái thùng hàng của mình bạn sẽ tracking được cái thùng hàng của mình là đang đi đến đâu để có thể qua Việt Nam hay chưa cho nên là mấy bạn chú ý về cái cái, cái ờ, logo trackback này ha uh, thì không biết là nó có ở đây không thì đây nó bị che nó bị che bởi một cái tờ giấy này rồi bị che một cái tờ giấy này do là không thấy được cái chữ thì cái chữ cái chỗ HUT chỗ này ha à, số điện thoại nọ kia à đây cái mã ở đây HUT 186 GB gì đó là nó sẽ nằm ở đây à, như các bạn thấy thì không biết rằng là cái camera trên này nó có có chiếu rọi mấy bạn xem hay không thì ok chúng mình sẽ mở cái hộp này ra oh, wow wow wow xe oh yes à, à, thì à, cái này là mấy cái voucher gì đó ở bên anh tôi nghĩ vậy à, I don't What the hell Đây là những cái đống voucher tôi không biết là gì hết Ok Tôi sẽ lấy những cái uh, hộp này ra ha Những cái bịch này là những cái bịch để uh, giữ đồ ok sản phẩm đầu tiên đó là hũ My Brie. thì version này chúng ta sẽ là version 2 đây là cái đây là cái version 2 ha mấy bạn uh, thì uh, đây là cái pre workout pre workout ha cái này là có 30 có 30 serving ở đây uh, thì đây là cái thành phần thì đây là cái thành phần của nó à, thì trong này là để chúng coi xem có những gì về ấy thì về cái active ingredient là những cái mà chúng ta cần rất là quan tâm thì đó là 3 gam L-citrulline uh, creatine 2 gam beta alanin 1,6 gam leucine là 1 1 gam rất là rất là tốt glutamine 1 gam L-ornitin là 500 mg luôn L-carnitin luôn nè có L-carnitin rồi và những thành phần khác rất là nhiều thì cái này là chung sẽ review cho mấy bạn và cái lúc mà chung sẽ uống vào trước khi uh, trước những cái buổi tập thì chung sẽ review cho mấy bạn ha thì đây là cái uh, mùi mùi blue raspberry rất là ngon đây là mùi blue raspberry ha uh, thì cái này là nó sẽ có ghi là antique anti fatigue formula là chúng ta sẽ chống mệt mỏi nè continue, continue focus là chúng ta sẽ tiếp tục được uh, tăng cái độ tập trung ha ok thì đây là cái sản phẩm đầu tiên what super omega 3 thì đây là cái hũ omega 3 uh, có 250 shop gel lận là có 250 viên thì mấy bạn có thể thấy uh, ờ, 250 viên nằm ở đây uh, thì hồi trước là cái cái packet đầu tiên đó là chung có một hũ omega 3 rồi và chúng đã uống hết cái hũ rồi thì hũ đó có chỉ có 100 viên thôi hũ này là 250 viên lận thì cái phần phần EBA và GXA của chúng ta là 180g và 120g tổng là 300mg uh, cho một cái viên thì mình sẽ uống hai viên tất cả thì chúng ta cỡ được cỡ 600 ha thì mỗi ngày chung recommend là chung khuyên mấy bạn là nên uống cỡ từ uh, 1 gram một gram dầu cá là ok 1 đến 2 gram ha thì đề, à, chúng ta không có nói gì nhiều dầu cá rất là quan trọng chung rất là khuyến khích mấy bạn xài dầu cá ha tiếp theo wow móc mé dùm hết hy vọng là không bị rách khu khu khu khu ok thì đây là cái bịch uh, Impact Way Isolate Chocolate Brownie Flavor hai kg rưỡi ha, thì đây là Impact Way Protein Isolate ha uh, Chocolate Brownie hai kg rưỡi thì uh, hồi hôm bữa là chúng đang uống cái bình chocolate mint mình uống chữ chocolate mint ha thì đây là chocolate brownie thì cái mùa này uh, chung được một bạn cho rằng là nó rất là ngon nhưng mà chung sẽ thử và chung sẽ cho mấy bạn biết thì đây là một cái mùi thường là chung sẽ thích rất rất là thích uống những cái mùi uh, có cái cái cái vị chocolate đầu tiên á có có cái chữ chocolate đầu tiên trước những cái mùi luôn thì rất là ngon uh, thành phần thì vẫn như cũ ha. À, chúng ta là uh, trong 25g thì chúng ta sẽ có 20g protein ở trong này impact whey sole 2,5 kg Hell yeah Và đây sẽ là một cái uh, micro Pro Protein Main Core Stripe Stringer thì cái này là áo ba lỗ hay là một cái áo ba lỗ chúng sẽ thử và cho mấy bạn xem wow. ok thì đây là một cái quần quần jogger quần slim fit jogger quần slim fit jogger ha à, thì chúng sẽ mặc cho mấy bạn xem đây là một cái quần và một cái sản phẩm rất là mong chờ của mấy bạn thường là mấy bạn hỏi chung rất là nhiều về cái món sản phẩm này là món sản phẩm cuối cùng trong cái thùng này thì chung nghĩ mấy bạn rất là thích cái mùi này ha chung nghĩ mấy bạn sẽ rất là thích cái sản phẩm này oh yes oh yes đó là protein noodle protein noodle đó là mì đây là hũ mì my protein ok rất là rất là rất là hay khi my protein chế ra cái mì tôm dành cho người tập tạ rất là hay cool à, thì chúng sẽ đọc các bạn thành phần của cái này ha thì trong này là có uh, trong 68 gram ha trong này là hộp này hình như 60 hộp này 68 gram 68g thì sẽ có là 1,4g fat rất là ít fat luôn không có như mì tôm Việt Nam bình thường carbohydrate carbohydrate là carb tinh bột và nó sẽ có 39g tất cả fiber là 8 fiber là chất xơ 8.4g protein như đã hứa ở trên ở trên cái này thì đó là 14 14 gram protein cho một hũ mì này ha 14 gram protein không phải ít đâu rất là nhiều luôn mà chúng ta chỉ có ăn có một hũ hũ protein này thôi các bạn có thấy protein noodle oh yes và cái ấy của nó chỉ có 0,8 gram đó là cái sodium là cái muối thì không có bao nhiêu hết thì ở đây không hiểu là nó bị rách như thế nào nhưng mà nó mấy bạn có thể thấy <laughs> là nó bị đổ ở đây thì trong một cái hộp này ok uh, thì cái hộp mì ở đây là nó sẽ có 6 hộp tất cả Ok ok ok ok cool cool cool cool cool Yes Hộp mì của My Protein là có 6 hộp tất cả như vậy ha mấy bạn Ok rất là hay Rất là cool My Protein Ở đây Yes 6 hộp cho cái cái này ha ok tôi sẽ bỏ vô đây lại ok thì đó là uh, cái những gì mà có trong cái hộp của my protein của tháng này thì tháng sau chúng sẽ review cho mấy bạn tiếp nhưng mà tại vì à, như là cái đơn hàng cái cái cái hộp đó cũng sắp về rồi thì hy vọng là chúng sẽ làm tiếp cho mấy bạn cái unboxing này ha Ok thì hy vọng mấy bạn thích cái video unboxing này của Trung thì uh, Đợt này thì uh, có nhận được cái hũ MyPre này thì Trung sẽ bắt đầu sử dụng pre-workout lại Thì đó Trung sẽ uh, review cho mấy bạn xem về cái hũ pre-workout này thì họ mới ra cái sản phẩm là MyPre version 2 Hồi xưa là họ có MyPre version 1 Bây giờ là họ sẽ có MyPre version 2 Thành ra là Trung sẽ review cho mấy bạn xem Thì cái mùi Blue Raspberry này nghe nói là rất là bán chạy ở bên Anh thì rất là ngon thì mấy bạn có thể thử cái này bằng cái đường link ở chung để phía dưới là chung sẽ để đường link ở dưới phần miêu tả dưới để cho mấy bạn uh, có thể tới thẳng cái cái chỗ mua của cái này và mấy bạn nhớ ấn vào link sau đó là mấy bạn uh, mới nhập code chung VN30 thì mấy bạn sẽ được giảm ngay 30% cho cái sản phẩm cho tổng hóa đơn các bạn mua luôn là 30% ha uh, thì chung sẽ làm một cái clip review cặt cản mì tôm ăn mì tôm review uh, rất là ngon chủ nghĩa rất là ngon ok thì hy vọng mấy bạn thích cái video nhớ like share và subscribe channel cho chung nha Rah. my protein là thêm cái gì đó thì đây là full set của my protein đó là stringer stringer core stripe có một cái đường stripe ở đây có một cái đường kẻ ngang màu đen ở đây à, một cái quần jogger của my protein cũng quần có dây kéo luôn ống quần có dây kéo bên hông là hai cái túi khóa hai túi khóa rất là chắc sau ok thì đây là nón snapback của my protein luôn thì chung bữa là chung nhận cái quà này là uh, từ uh, uh, từ manager của chung về từ bên anh mang về việt nam ha thì đây là cái nón cái nón shocker có logo của my protein ở đây ở đây là camel màu camel ở đây là màu đen size ở bên anh có vẻ hơi rộng với người việt nam một chút ok